biết hương mê đôi ta mắt cô đơn đâu nào đang hương gọi mình xa có đôi mắt nào buồn hương bờ em ôi sầu cô đã thấy em lúc đang nghĩ đến em lắm như thế nào giờ người ta không yêu thương em anh biết phải làm sao những chờ em dấu Oh.